phần 1 lý thuyết các con ghi vào cho thầy một nhỏ định lý các con chú ý trên màn hình cho thầy định lý phát biểu như sau ba đường phân giác của một tam giác Đấy. ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm và điểm này có một tính chất quan trọng đó là điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đỏ. Đó là định lý đầu tiên các con đã học. Con ghi vào vào và thuộc luôn cho thầy này. Ba đường phân giác, nhớ nhá, của một tam giác sẽ cùng đi qua một điểm. Và điểm này sẽ cách đều ba cạnh của tam giác đó. Đây, thầy vẽ minh họa của tam giác ABC. Thầy vẽ đường phân giác góc A Thầy vẽ rất chính xác bằng thước thẳng hai lề Các con cũng vẽ và vở cho thầy Đây là đường phân giác góc A Chia góc A thành hai góc bằng nhau Tiếp tục thì vẽ đường phân giác góc B Chia góc B thành hai góc bằng nhau.